chào anh em à, xin giới thiệu với tất cả năm cho anh em biết là mình à, xin à, tự giới thiệu mình là Tuân Và Cao thì ở à, clip hôm nay thì mình xin review cho anh em biết một cái sản phẩm được mang tên đó chính là uh, nhẫn sóc nhạc kính thưa anh em đây là hotline của mình này đây là hotline của mình đó đây em để một khu vực nào đó cho anh em dễ nhìn nhá đây đây hotline mình để số điện thoại mình à, kính thưa anh em đây là một cái dòng nhẫn mà mình đã tạo ra rất, rất, mất rất nhiều công để tạo ra một cái nhẫn phong nhạc với quân bị quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín thì làm sao cho anh em à, chiến thắng trận chơi một cách hoàn hảo nhất thì ở clip hôm nay thì tôi sẽ đưa ra cho anh em một số cái dòng nhẫn nhưng à, điều đặc biệt lớn hơn nhất cái dòng nhẫn này gần như là trên thị trường không ai có nhẫn sông nhạc của nhà mình rất nhiều mình sản xuất ra rất nhiều nhưng hôm riêng video này tôi chỉ review một sản phẩm nhẫn thôi đây chính là nhẫn sông nhạc đây à, giới thiệu anh em đây là một chiếc nhẫn sông nhạc rất đẹp đúng không đây cực kỳ đẹp chi tiết đó khi anh em đeo nhẫn này chơi nhẫn này chơi thì anh em à, sẽ chiến thắng được trận chơi một cách hoàn hảo nhất Đấy. đây là nhẫn à, đặc biệt nhất xin lỗi anh em tôi nghe thoại chút alo vâng vâng ba cây có nhiều đòn lắm anh <coughs> vâng mà máy đánh mã vạch ba cây này áo đổi bài ví đổi bài mỏ đổi bài này hao bài này đánh kính áp tròng này có rất nhiều <coughs> ừ. có nhiều lắm ba cây thì có nhiều đòn lắm ạ ờ, ba cây thì vâng vậy thì nó cũng anh đánh kính áp tròng đi ạ vâng Anh ở đâu? Vâng, ok Vậy những cái đấy anh đánh rồi thì, thì, thì nó vẫn quay đi quản lại vẫn mấy cái đấy anh ạ Vâng Không có gì mới hơn đâu Vâng Vâng, ok anh, vâng anh nhé Đây, chúng ta chỉ việc đeo nhẫn vào Rồi, tôi đeo nhẫn vào sóc này rồi, Chạm nhẫn vào mép đĩa này Xong anh em rung rung tay này Đấy, anh em rung rung tay đánh sấp đôi Quân nó hoàn toàn không nhảy Em nghe đây, sáng ngày khắc đồng hồ sáng ngày đấy Đấy, đây Alo Tiếp tục đánh này Đó anh nhá, sấp đôi này Đánh ờ, nhá ờ, Đánh lẻ Anh em này Bát vào này đó đánh lẻ này nhân này đánh rất kín đáo nhá anh em nhá đó vẫn lẻ này đánh thứ tử ở thứ tử này thứ tử này đó anh em thấy chưa máy cực kỳ ok đúng không đấy từ từ này đấy. nhẫn này không có nhẫn vẫn kêu này đó anh em thấy chưa đánh chẵn là chẵn đánh lẻ lẻ quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín chỉ việc đeo nhẫn sau cái là thắng thôi anh em ờ, cộng thêm một chút tập luyện đó anh em nào muốn mà sở hữu một cái nhẫn đặc biệt này thì cứ liên hệ trực tiếp hotline 0974 0743 gặp Tôn cao để được tư vấn ờ, chi tiết hơn cảm ơn tất cả anh em đã xem clip của Tôn cao nhé Xin chào và hẹn gặp lại